sẽ có những trận đấu khá là hấp dẫn anh em à, trận đấu hấp dẫn nhất đó là vào giờ, uh, ờ, 3 giờ sáng ngày mai trận đấu giữa Manchester City và Chelsea à, trận đấu giữa Manchester City và Chelsea hiện tại thì kèo chấp đang là Manchester City chấp 1 và Chelsea à, trận đấu này đi làm khách trên sân ETH anh em nhá à, tuy nhiên thì à, hiện tại thì cũng chưa có nhỉ chưa có đội hình chính thức ra sân đâu Ờ, cái kèo hiện tại chỉ là Manchester City chấp 1 cũng như là trên dưới cả trận đang là ở mức oh, mình y 2.75 mức kèo 2.75 xem một chút về năm trận đấu gần đây nhất của cả hai đội bóng đi uh, Manchester City họ trong năm trận đấu gần đây nhất thì uh, tỷ lệ hiệu số ra bàn của họ cũng khá là thấp anh em uh, mỗi trận uh, chỉ có một bàn đến hai bàn thôi có những trận đấu còn không có bàn nào nữa cả Đấy Và Manchester uh, và Chelsea sao Chelsea cũng vậy Chelsea uh, những trận đấu gần đây họ cũng chỉ có từ một bàn đến hai bàn thôi Hiện tại thì cái kèo đang là cái ừ, trên dưới cả trận 2.75 thì mình nghĩ rằng anh em chúng ta trận đấu này chúng ta có thể đi cái xỉu được anh em nhá. Và với việc là Manchester City và Chelsea hiện tại thì ờ, một uh, thật sự mà nói thì Manchester City họ sẽ không quan tâm đến cái giải League này đâu league cup này đâu đúng không cái giải này thì cũng chỉ là những cái giải để cho à, các à, đội tuyển ở ngoại à, hạng Anh, các câu lạc bộ ngoại hạng Anh cọ sát thôi, cũng như là tung ra những cái đội hình dự bị và tham khảo thêm những cái đội hình mới. Đấy. Vì vậy nên là mình nghĩ rằng với kèo chấp này thì anh em chúng ta có thể đi đi kèo cửa dưới được anh em nhá. Thì mình sẽ nốt lại cho anh em luôn, đó chúng ta sẽ đi Chelsea được chấp một này. Chúng ta sẽ đi Chelsea. Chelsea được chấp một đó cũng như là cái xỉu cái xỉu hiện tại thì mà cho là ba đi đấy cho là ba đi để cho chúng ta uh, dễ dàng vào hơn so với việc là 275 đúng không đấy thì đây sẽ là hai cái ma kèo mà mình sẽ gợi ý cho anh em nhá còn tất nhiên rồi uh, buổi chiều ngày hôm nay thì có 3 trận đấu ở giải V-League nữa ba trận bóng cỏ ở giải V-League uh, trận đấu đầu tiên là uh, Thanh Hóa đúng không? Sau đấy là Bình Định và Sông Lam Nghệ An cũng như là Hà Nội và Việt Theo. Đấy, đây cũng sẽ là ba trận đấu mình sẽ đẩy kèo trong nhóm cho anh em nhá. Còn anh em nào mà à, đầu tư cũng như là đang chuẩn bị cho mùa World Cup rồi, anh em cần một cái nhóm đẩy kèo cũng như là gần một cái vị tiền trường, uy tín và có khả năng đưa anh em vào bờ thì anh em cứ liên hệ với mình qua Zalo cũng như Telegram nhá. Còn bây giờ thì hẹn gặp anh em trong những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình.